Hello tất cả mọi người à, Hôm nay đây mình gửi cái này ra Hôm nay đây mình bắt đầu mình à, à, làm cái video clip á, để mà à, chia sẻ với các bạn Ở à, một số cái video trước á thì có một số các bạn à, thắc mắc cũng như hỏi mình về cái cách thức mà à, tháo ráp cái ti treo của cái uh, máy giặt được à, này kia nọ đó Toshiba Kekatsuyo thì hôm nay bắt đầu mình có thời gian rảnh á mình làm cái ờ, video này để chia sẻ tất cả các bạn để tháo tờ giấy này dài cái cái cách để mà chúng ta tháo cái ti treo ra với lại đồng thời sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà những anh em thợ điện lạnh á người ta tháo ra để mà đồng sơn như thế nào ví dụ một cái máy nó cũ mềm vậy nè đúng không một cái máy nó cũ kỹ vậy nè nó dính dầu dính mỡ mỡ băng keo tùm lum các kiểu và nó dơ hèm trong cái lồng này nè nó cũng dơ lắm luôn rất là dơ chút xíu mình cho địa vô mình mở cái, cái khóa này ra thì uh, sẽ tốt như thế nào không cách mở ra làm sao thì video này mục đích gì như vậy để mà hướng dẫn các bạn thì chút xíu mình sẽ mở ra bung cái đầu ra như vậy mở bung cái đầu ra nè mở hết tất cả cái ra ờ, kể cả những cái bộ phận lòng đi keo của nó luôn thì các bạn theo dõi cái video này để biết cách thức tháo nha trước tiên chúng ta sẽ tháo cái này ra trước tại vì cái máy đã kịp được kiểm tra rồi à, mọi thứ nó đều bình thường hết nó chạy rất là tốt cho nên làm ra mình à, cho tiến hành mở nó và để sơn cái máy lại bởi vì nó bị nó cũ rồi cái nước sơn bên ngoài nè nó tan nó xét các bạn biết thấy không nó xét và nó cũ lắm rồi đấy thì mình sẽ cho sơn mới lại để mà ráp ráp ra thành cái máy cho nó tôm tắt hoàn chỉnh chút xíu không quý vị rồi bây giờ mình sẽ mở này ra ta sử dụng cái súng bắn pin một cái súng bắn pin nè để cho nó nhanh hơn mở ra nha quý vị tạo lòng về trước thì lưu ý nha khi chúng ta mở có một số chi tiết chút xíu liên quan tới dây điện chúng ta sẽ à, kiểm tra và đánh dấu dây ví dụ mà dây như thế nào kiểm tra và tính cho kỹ kỹ chút xíu rồi mình sẽ thay thêm một số đồ luôn đấy rồi mở ra tiếp đó là chúng ta sẽ mở cái phần nắp này nhưng mà trước khi mở cái nắp này ra ngoài mở bung cái đầu ra luôn chúng ta sẽ tháo cái phần dây điện như này nè đây. có nhất là rất là nhiều dây điện như đây bên trong này nè chúng ta sẽ tháo ra hơi rời hết thì các bạn lưu ý nha cho cái hướng dẫn cái cách mình tháo các bạn theo dõi cách mình tháo này như thế nào đây cái dây này nè ha đây là dây phao thì chúng ta sẽ dùng cái kềm kềm nhọn á các bạn lưu ý nha chúng ta đừng có lắc như thế này lắc như thế này là cầm là lắc lắc lắc lặn hơi cái này nó gãy là thua luôn chúng ta chỉ dùng tay kéo cái này ra ngoài ha kè tay kéo kê ngón tay này nè kéo ra còn nếu mà cứng quá mình lấy cái kềm mình xoay như vậy xoay xoay theo ngược chiều kim đồng hồ để chi để cho cái ống này nó nó duy trì chứ cái đã tại đây trong đây nó có một cái lớp ờ, giống như cái lớp dòng hắt á mà nó làm cho này cứng lại để kính hơi thôi chứ gì để nó chưa xoay về để cho nó di chuyển rồi mở ra cho nó nhẹ nhàng thứ hai cái cọc dây chỗ này nè chúng ta bóp bóp nhẹ ra thôi có một nhiều bạn xài nó bị gãy thì mình đai cũng với đai nó cũng không có ảnh hưởng gì ha quan trọng là giữ cố định nó lại mình mở ra cái một tay quay một tay ấy thì nó hơi khó làm đấy mở ra hết rồi tiếp đó đó tiếp đó là chúng ta mở cái này mở cái này nè nè quý vị ha sao các bạn thấy chứ đều như thế này đó thì bây giờ chúng ta để mình chỉnh cho nó xéo xuống để cho các bạn theo dõi nó dễ kỹ hơn ngay chỗ này nha ở đây có con ốc đã bị mấy anh thợ khác nó tháo rồi thì bây giờ đó, chúng ta nhiệm vụ chúng ta mình tháo cái này ra đây là mình dẫn hướng dẫn cái video để mà tháo một cái đầu cái đầu ở trên này để chúng ta kiểm tra cũng như tháo chi tiết nó ra để mà mình tổng vệ sinh hoặc là mình đi làm mới sơn mới đánh bóng mới thì đó là cái cách tháo à, làm nó ra sẵn dịp là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tháo ti treo mà chỉ với một người thôi không có cần phải người thứ hai chi cho nó mất công ha đây thì là mở ra hết để chỉ làm món đó thì các bạn lưu ý nha trong cái bo mạch đó của cái Toshiba hoặc thậm chí của bất kỳ cái hiệu nào chăng nữa thì chúng ta cũng không có gì mà phải kêu bằng là bối rối cả tại vì mọi cái bo mặt tiền trên đây nó đều có tuân thủ theo cái màu của nó ha thì chúng ta làm đúng màu thôi ví dụ như ở đây là có hai màu là màu cà phê nó có màu cà phê với cái màu xanh thì là tại nguồn nè đó có có màu không thì chúng ta chỉ cần đây màu đen đây màu trắng thì mình ráp mình nhớ mình ráp theo màu thôi chứ không gì khó đây nè mở nó ra Đấy, mình mở ra tại một tay mình làm một tay mình ấy thì khó khó làm có các bạn xem đây mà rõ ra được ha rồi cái này chỉ là hai cái màu này nó hơi đặc biệt rồi cho nên chúng ta chú ý thôi còn cái kia thì nó nó nó, nó dễ hơn đơn giản hơn mở ra rồi tiếp theo chỗ nào mà lấy á cho mình lấy cái đây là cái dao viết mở ra chỗ này nè đây mở ra à, thì sau này chút xíu chúng ta sẽ làm lại một cách nó tôm tách gọn gàng chứ không có làm cẩu thả gì được nó nhìn nó gớm quá đó quá gớm luôn bịch thì làm giờ bả luôn đây dây nguồn ở đây các bạn lưu ý nè nó có rất nhiều màu các bạn lưu ý nha thì khi chúng ta tháo chúng ta cứ căn cứ theo những cái màu có sẵn là ví dụ hai cái này nó đáp nối với nhau bằng cái màu như là vàng xanh lá và cái màu hồng thì chúng ta nó kết nối giống giống nhau không thì thấy không đây màu xanh với màu uh, tím còn đây là màu xanh màu tím với màu uh, xám và đây màu xám màu đỏ nói chung là hai cái dắt dắt đực chất cái á thì nó có cái dấu hiệu giống như nhau thì chúng ta chỉ cần là chấp nối hai cái lại thôi là nó xong Đấy, tiêu nó chỉ bị vậy thôi mở ra chúng ta mở ra vậy nó như vậy nè bấm cái ngàm ở chỗ đây nè bấm cái ngàm mạnh xuống có ngàm nhỏ nhỏ nằm đây nè bấm kéo ra rồi xong chỉ còn cái này thôi có cái ngàm đẩy nó ra thấy cứng ha tay cứng đây nó có ngàm nè trời ơi cũng bằng cố luôn Hãy subscribe cho hàm để mấy bạn là đẩy gì sao mà sâu quá trời luôn rồi rồi các bạn tiếp đến các bạn lưu ý nha ở đây ra có gì nguồn thì ta dùng một cái kìm cắt đâu ở đây có cái ngàm đúng không mà màu đen ở đây nè đây chỗ màu đen nè mình dùng cái kềm chỗ này mình bóp cái miếng nhựa lại nha quý vị bấm nó ra đẩy bóp từ từ ra rồi nó ra đó ha là ok coi như cái phần điện này chúng ta tháo cũng tương đối là đã gọn gàng rồi ha mình tháo làm sao cho nó chống luôn cả cái thùng này càng tốt rồi nhiệm vụ mình tháo tiếp tục mình bỏ thằng này đi mình tháo con ốc nằm dưới đây đây có con ốc nè tháo ốc đó tháo hai con luôn con dưới đây con đây luôn ha thì mình tháo ra hết chỗ này đây đây có con ốc này nè bên đây nè à, tháo con này và tháo con này luôn thì mình tháo đó. rồi tiếp theo chúng ta mở bung cái đầu ra rồi mình mở lấy cái chi tiết đó nha quý vị mở mấy con ốc này ra thôi nè đơn giản lắm bốn con và nó có hai con ở đây nữa đây con này và con này ốc của bo và mấy bạn này ờ, quậy bấy ngày con ốc rồi luôn rồi phải mở bằng chế tác mới được quá trời nè bây giờ mình tháo cái này ra cái đầu này ra mình để qua bà đàn ra để sẵn chút xíu mình sẽ tháo chi tiết nó luôn nha tháo chi tiết nó ra sao? cái này cái đầu là bung ra để bây giờ mình hướng dẫn các bạn từ từ nha bằng cách là mình gỡ cái ốc ra hết mình gỡ lên coi như mình tháo cái đầu để riêng chút xíu mình giải quyết nó bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo cây ti thì lưu ý nha trong bất kỳ cái máy giặt nào đặc biệt những cái máy cửa trên Toshiba Sanyo LG Habana nó đều có cái sự đánh dấu nghĩa là sau khi chúng ta tháo ra chúng ta lấy băng keo đánh dấu của hai cây ti trên hoặc cây ti dưới nó theo thứ tự của nó bây giờ chúng ta sẽ tháo hai cây ti ở đằng sau ra cây bên này và cây bên này nha thì sau đó chúng ta lấy băng keo chúng ta quấn lại mình bỏ riêng đó rồi cái cây đằng trước mình tháo hai cây để mình để riêng ở bên ngoài mình không cần quấn băng keo để làm dấu nha quý vị nha rồi xem nha bây giờ mình chỉ thực hiện có một người thôi bây giờ các bạn xem nha bây giờ mình sẽ tháo là lần lượt cây này cây này là một cặp mình sẽ lấy băng keo quấn lại bỏ riêng bằng bên sau đó là tới hai cây cây kia hai cây đằng trước đó thì chúng ta để riêng chúng ta không cần quấn băng keo để đánh dấu là nó nằm ở ở ở, ở phía trước nha rồi như thế này nha chúng ta dùng cái tay nâng lên một người làm nó không cần nhiều người nha quý vị một người thôi nâng lên bởi vì cái cây tô này à, Toshiba này nó cũng không có khó mấy nó đơn giản lắm bởi vì nó có cái kẻ chỗ này nè các bạn thấy cái kẻ chỗ này nè đấy đời những cái đời mới những cái máy giặt đời mới sau này nó làm nó rất là đơn giản chúng ta tháo cũng rất là nhanh nữa nó thuận tiện cho có việc bảo trì bảo hành sau này cây còn lại tương tự nè cái này nè thì mình dở lên một tay trái mình đăng lên nó rất là nhẹ là mình kéo nhẹ lên thôi nè đấy kéo lên thôi ok như vậy hai cây này đây là hai cây chúng ta lấy bằng cây chúng ta quấn lại à, đặc biệt các bạn lưu ý nha ở đây nó có một cái màu xanh này thấy không một cái màu xanh cái này có màu xanh thì nhớ để mà khỏi nhầm lẫn chúng ta lấy bằng keo quấn lại mình quấn là mình bỏ riêng qua để mà nó nó ấy luôn nó bỏ nhầm lẫn với hai cây tây trên thì hôm nay là mình muốn tháo cái máy này ra để mình sơn lại để sẵn dịp làm ờ, video cho các bạn xem luôn đó chứ không có gì hết trơn rồi để đây nó dính mỡ bò quá trời rồi đây tiếp tục hai cây này nữa thì hai cây này cũng làm tương tự như là lúc ban đầu thôi mình cũng uh, nâng lên rồi bắt đầu mình ờ, tháo ra nâng lên nè đấy kéo nhẹ ra nó ra mất tiêu rồi đâu không khó đấy ok xong cái này mình để riêng cái kia cái để riêng luôn tháo ti thì cũng rất là đơn giản không gì cả cái con này rất là đơn giản chỉ cần chúng ta có sức chút xíu thì chúng ta làm được thôi rồi coi như là mình tháo 4 ti rồi hồi lúc nãy mình tháo ở ờ, cái ống ờ, ống xả dưới này rồi nha quý vị ống xả này nè đã mình tháo luôn rồi không xả ra bây giờ dinh nó cái lòng nó ra ngoài vậy thôi đơn đây bây giờ nó chỉ còn mỗi cái thùng này thôi ha chỉ mỗi cái thùng này thôi nè nhiệm vụ của mình còn lại đem đi sơn nhưng mà chúng ta tháo này ra tháo ra tháo mấy miếng nhựa ra hết để chi để đem đi sơn đó chứ nhiều khi mấy ông thợ sơn mấy ông cẩu thả đó mấy ông làm mất hết trơn hết tội rồi à, ha thì mình sẽ dùng cái vít dẹp hồi nãy ra một con một cái này hai cái này hai cái trắng hai bên nữa hai cái trắng hai bên là xong